Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của từ trẻ em thông qua bài tập số 1. Ở bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của từ trẻ em thông qua độ tuổi. Các con cùng theo dõi nội dung bài tập 1 này. A. Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi. Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi. Người lớn dưới 16 tuổi. Hay người dưới 18 tuổi. Trong 4 khung thời gian này, con lựa chọn khung tuổi nào để giải nghĩa rõ hơn về độ tuổi được coi là trẻ em? Đó chính là phương án C. Như vậy, từ trẻ em sẽ được hiểu đó là những người dưới 16 tuổi. Đây là nhóm từ chung cho từ này. Chúng mình Tiếp tục bài thứ hai, sau khi hiểu được nghĩa của trẻ em trong độ tuổi dưới 16, chúng ta sẽ vận dụng để mở rộng thêm vốn từ cho chủ điểm này nhé. Yêu cầu của bài số 2 là tìm từ đồng nghĩa với trẻ em. Trẻ em là từ để gọi chung, còn chúng ta có rất nhiều các từ đồng nghĩa khác nhau nữa. Hãy xem cô và Toliha cung cấp cho con những từ ngữ nào nhé. Đó có thể là trẻ con, con trẻ, trẻ thơ, thiếu nhi, nhi đồng, thiếu niên, con nít, trẻ ranh, danh con, nhãi danh, nhóc con, trẻ nhỏ hay đơn giản gọi là trẻ theo nghĩa của từ đơn hoặc chúng ta cũng có sử dụng từ oắt con cũng đồng nghĩa với từ trẻ em. Như vậy, trong số những từ này chúng ta thấy có những từ thể hiện thái độ của người nói. Vậy chúng ta sẽ chia những nhóm từ này như sau.